Xin cảm ơn phần trình diễn vô cùng sôi động và đặc sắc đến từ câu lạc bộ SGC. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với một câu lạc bộ được